trên tay tôi đang cầm chiếc ờ, rolex 35 chụp phim đây là chiếc máy cơ hoàn toàn và à, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn ờ, cách à, sử dụng bình thường chiếc rolex này khi sử dụng rolex 35 thì bình thường rolex 35 là nó thụt cái ống kính xuống để cho nó gọn về mặt là đây được đánh giá là một trong hai chiếc máy chụp phim 135 à, được gọi là gọn nhẹ nhất thế giới à, à, khi chụp thì chúng ta phải kéo cái thấu kính ra và xoay đi một góc xoay sang phải một chút đó, thì lúc đó ờ, cái ống kính này mới bắt đầu trong trạng thái làm việc và ở trên cái ống kính thì ờ, chúng ta thấy là đây là chiếc ờ, ống kính là tiêu cự là 40 mm độ mở tối đa là 3.5 và một chiếc lens fix 40 3.5 à, ở cái vành ngoài của nó đó là cái cái vành lấy à, lấy nét và vâng, ở đây ở cái ờ, chiếc máy phim này thì chúng ta phải ước lượng khoảng cách và đặt mét và để ví dụ ở đây là bắt đầu gần nhất khoảng cách gần nhất của nó là 0,9 mét à, máy có thể lấy nét chính xác đến 5 mét 6 mét và đây là bánh vô cùng Đấy, khi mà chúng ta lăn cái bánh xe này chính là chúng ta làm, đang làm công tác lấy nét để chúng ta có thể à, tìm những phần ra tay của chúng ta có thể cầm ở trên dưới hoặc là ở dưới và ở cái vòng à, phía à, bên à, tay phải của chúng ta đây và ở cái mệnh ngoài đây chúng ta thì các bạn có trên là cái vành này chính là cái vành để chỉnh cái khẩu độ của ống kính và khi chúng ta làm đây đang để 5.6 đây có cái tam giác thì là là cái cái ngưỡng để chúng ta bắt đầu chỉnh đây là xuống 8 Đấy. mỗi một lần này chúng ta chia được có ở đây nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh à, có hai cái à, à nấc phụ vào 11 đây là 16 ví dụ như vậy chẳng hạn Đấy. thì các bạn lưu ý là khi mở rộng ống kính ra à, thì các bạn phải ấn một cái nút ở bên dưới nếu không nó sẽ khóa và chúng ta ấn lên trên và chúng ta lăn nhẹ cái bánh xe này ở trên cái vạch trong của nó vạch trong của nó là chúng ta đặt ISO của phim này có cho phép từ 25 cho đến 1600 à, là và chúng ta à, đây có hai cái à, cái vành nhỏ hơn có hai cái à, cái chốt à, nhô lên để chúng ta có thể bám vào đây và ở đây chúng ta có thể à, dưới đây chúng ta đặt cái ISO của phim ở đây chúng ta đang đặt cái phim là ISO 100 Đấy. ở bên này là cái cũng là tiêu chuẩn độ nhạy của phim nhưng là DIN và đây có hai cái à, tiêu chuẩn độ nhạy một bên là ASA bên là DIN và đây đây, đây đang xoay đây đây địa lý đây đặt 200 đấy, chỉnh lại đang 100 đó ở cái vòng xe ờ, bên này thì ờ, ở cái vành ờ, trên mặt phía trên của nó thì nó cho phép chúng ta có bốn cái chỉ thị để biết là à chúng ta đang đặt đang lắp cái loại phim gì ở đây là phim màu âm bản và vâng. đấy cái này phim màu dương bản và vâng. và đây là phim đen trắng và thế còn kia ở phía mặt trên của nó cho phép chúng ta chỉnh tốc độ chụp ở đây thì máy đề cổ cho nên là nó cho phép chúng ta chụp từ à, à tốc độ B và 2 giây 4 giây 6 giây và cao nhất là chỉ ở 1 phần 500 giây thôi nhưng mà tôi nghĩ cũng rất là đủ với à, à đi streetline ở phố phường và à, mặt trên của nó nó chúng ta nhìn thấy có một cửa sổ đây chính là cửa sổ đây chính là cái đồng hồ đo sáng à, và thì thì là cái ờ, kim hệ thống này luôn luôn đỏ sáng chúng ta phải đặt khẩu tốc cho làm sao cho hai cái kim màu da cam và kim màu trắng nó trùng vào nhau thì lúc mới gọi là đúng sáng và ở phía đáy của nó nó có một số cái ờ, vị trí ví dụ như đây là cái cần tua phim Đấy. À, như là mọi cái máy cơ bình thường và à, đây là cái đồng hồ báo số kiểu của phim đây là cái lẫy để chúng ta có thể trượt nó ra lấy này an toàn chúng ta có thể tháo cái lưng máy ảnh ra Đấy. cái để đóng vào và cái chỗ này là chỗ bắt đèn Đấy. cái gà cái chân à, bắt đèn bình thường ở phần trên của nó thì đây chính là cái nút chụp sau khi chúng ta lên phim thì chúng ta ấn vào đây để chụp và cái nút này là cái nút để chúng ta test à, cái đo sáng test cái pin gọi là à, trước ờ, cái ờ, đằng sau lưng máy thì đây là cái phần quang học để ngắm à, chúng ta sẽ ngắm riêng ở đây có hai hệ thống ngắm hệ thống quang để đây để ngắm riêng và hệ thống chụp đây và và cái lẫy bên ở đây chính là cái lẫy an toàn khi tua phim thì nó chúng ta phải gạt sang đây à, thì mới quay được cái nút này và à, khi tua phim thì chúng ta phải làm động tác là gạt cái lẫy này trước sau đó chúng ta mới tua phim thì còn tháo lưng máy thì chúng ta phải gạt cái lẫy này ra lẫy này để giúp cho chúng ta tháo lưng máy một cách an toàn và à, bên trong của nó có những cái nút sau đây và cái khe này là cái khe chúng ta để cái mô bin hoặc cuộn phim vào và chúng ta lắp phim à, lắp phim ở đây thì nó cũng giống như à, lắp các cái phim của máy cơ khác việc đầu tiên là các bạn gài cái phim cái đầu móc phim này vào cái ở đây sau đó tay chúng ta phải quấn quấn để cho cái cái phim nó được kéo lên à, à, các bạn chú ý là khi máy đã kéo được vào hai cái răng đầu tiên ở hai bên đấy, thì các bạn tay bên trái chúng ta vẫn giữ nguyên cái móc để cho nó khỏi bị trôi phim về đấy, tay bên phải các bạn lôi phim và đặt vào buồng phim chú ý nếu bị đặt nó phải phẳng đây nó chưa phẳng thì chúng ta bạn có thể kéo tay tiếp một chút đấy và chú ý tay này vẫn phải giữ sau đó chúng ta đậy nắp phim này vào ta lắp cái này vào Đấy, chúng ta nhớ đóng chốt an toàn và tuyệt đối khi mà có phim ở đây thì các bạn không được mở cái này ra. mở là cái nắp lưng máy sẽ bung ra và phim sẽ bị lộ sáng và sẽ bị hỏng hết thế sau khi mà à, lắp đấy vào thì chúng ta bắt đầu thì các bạn lại quay nhẹ cái này nhẹ đến hơi cứng một cái chúng ta dừng ngay Đấy, và cái, khi cú lên phim các bạn chú ý cái này phải quay à, nếu không là là nó sẽ là hỏng và đây à, ngay cú lên phim đầu tiên mắt các bạn phải nhìn ngay vào cái này đây, tôi quay tôi lên phim các bạn thấy ạ cái đấy nó quay tức là lúc đó là cái cái cái động tác lên phim của bạn mới thành công ok thế còn khi mà chụp xong rồi và vâng, thì là chúng ta tháo phim ra thì việc đầu tiên chúng ta phải gạt kia đấy là phía trên có chữ R có với mũi tên và chúng ta chúng mở cái này đây là tua lại theo chiều mũi tên gọi là tua phim và khi tua xong chúng ta lại bước tiếp theo lại tháo cái nắp an toàn để rút cái lọc lưng của phim ra đây là phần phim